mà 아마도가 사실 exam이라고 얘기해야 되나 못반 들었거네 진짜 거기 아 메콜리가 진짜 까이니 간단 xin lirum lirum nè alo chứ tôi tin anh ra không phải gì cái bà chỉ chỉ bà đi lấy bà mà mà làm là cái bên thái đó cái cái charo kia nè cái cái charo kia nè quả ốc là cái cái gì là apa mà rồi anh gì cái mai birthday jadi video sana upload torban ni আমি যাব যাব আমি যাব আমি যাব হবে এক্সাম হলে বেরিয়ে যাই যে ভিডিও থাকা করতে থাকা করতে এই রে কর মনি এই কর মনি আমি হুম হুম খাওয়া মেকানিজে 필요하게 손잡을 거. 응. 응. 그리고 진짜 잘. 응. 아, 고마워. 같이 가봐야 되네. 해봐야 돼. 아, 저녁에. 근데 여기서, 여기서. 응? mấy ông quan keo qua đó kia nè phải keo cái cái bảo vệ cho con đi. ấy. 야마이시 짜바할 때 먹거든요. 한독 번에. mẹ mày anh dám lên rồi nên mình đưa làm trang này thật lần đi nắng ấy anh dám lên để ngầm để ngồi thật được. để bao luôn lên được không anh dám đi cho mình thêm đồn này Đúng rồi Máy ổn nó cơ sạch Em cái này cũng là ra trong bác sĩ à Máy được cốt à đấy Ừ Cần ra ra đấy Tôi gì nhỉ Đấy cần không? Ủa đập chưa nhỉ? mẹ mà giúp cái khăn kia luôn, mẹ ăn giúp các bạn các bạn cho điện ngày của mẹ comment này biết không ngày có gì vậy cái cá đến ngày kia nên mình khăn là gì vậy ngoài à ừ, ngoài ừ. rồi mẹ sẽ cắt cái tô biểu sẽ cứ chơi rồi ừ. sao mẹ

hồn nó hồn thì ra thôi ngày mai đi qua mình sẽ hơi kẹt rồi dục của mình tùng thôi đây, chạy chạy nhạc cái kịch rồi Mm. thì bọn này thôi là tôi đã cảm thấy không làm được ừ. thở như luôn nhưng khó ừ. mấy em mình, mình có đi dễ có sampan này ra đồng cho quỳ ấy ở như vậy chà mình vậy mình cứ đâu quỳ nặng không được 俺们咋咋不不好玩？

men ấy sorry muốn chơi đâu nó trẻ sẵn coi là cái gì <laughs> tao mới thấy là cuộn đến đầu rồi à cái thằng này do này vậy cái chia ra có nó lộn thuyền bóng người kia đi anh em nhá đọc lên này ta lớn khi ta mình sẽ cái gì? tôi mình nhẹ rồi anh em video sẽ xin thầy đưa anh đi sẽ khai bắt cái quan kỳ hơn nữa anh đừng cái quan kia hơn nữa à, phát kia quan kia cái nó chuyên đầu cái phát kia cái nó cái bảo vệ tôi. Tôi anh em mà mềm Atau atau macam lawan ke Johan Bira Main manusia gini Kerana macam jadi Dia pergi kan dia Kami dah ni kan bilang macam ni Sebab dia tak kena sabir ok Poklah terjadi ialah Ini ah, dia mungkak Ini eh, Yang ini bukan berhenti keluar Watching Bye bye